Xin chào anh em đam mê bộ môn cờ bạc bịp đã đến với kênh youtube của T Casino Thì à, như anh em đã biết đấy, với cái bộ môn sóc đĩa bịp đánh hiệu quả và đơn giản nhất chính là cái dòng bát tàng hình đúng không ạ Thì à, về các dòng bát thì chắc chắn là anh em đã quen biết rất là nhiều rồi đúng không ạ thì uh, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng bát gọi là bát tự động đấy, kết hợp cùng với các bộ màn đấy. về dòng màn điện thoại về vòng màn uh, để anh em soi được bát này thì mình có rất là nhiều loại đấy anh em nhìn này các mẫu mã của T Casino rất là nhiều đấy, anh em nhìn xem từ những cái dòng điện thoại 6300 1280 các dòng như là màn soi đánh rất nét và chuẩn này đây là một cái dòng màn đặc biệt của T Casino Đấy, anh em nhìn màn rất to soi nét và đẹp thì à, anh em nào mà làm kỹ thuật ấy sử dụng cái màn này thì đảm bảo là ok miễn chê luôn đấy còn đây là những cái dòng màn dây bình thường đấy anh em nhìn này mình sóc cái cho anh em xem để anh em à, biết sự, sự lợi hại của những con màn này như thế nào đấy anh em nhìn này rất nét và đẹp đấy anh em nhìn đi yêu thích dòng màn nào lẻ nhá soi rất là chuẩn luôn với những cái bộ màn này khi anh em mang đi làm kỹ thuật thì mình đảm bảo với anh em luôn là không chạch tiếng nào khi anh em đã đưa bát được vào rồi có những anh em kỹ thuật ở bên ngoài hỗ trợ anh em chơi thì ờ, không bao giờ có thể chạch được tiếng nào cả đấy anh em khi mua bát thì mình sẽ tặng cho anh em các bộ màn như thế này anh em yêu thích dòng màn nào thì uh, liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 0844 17 để uh, biết thêm chi tiết đấy anh em mà có bát rồi cần mua thêm màn thì cũng có thể liên hệ với mình nhé đấy. rất nét luôn đấy ba xanh một đen này mở cho anh em xem đấy. chuẩn luôn không sai một tiếng nào cả soi rất là nét đấy đấy là với những anh em có kỹ thuật hỗ trợ bên ngoài thì mình còn tặng thêm anh em một cái bộ rung nữa đấy bộ rung này sẽ giúp anh em phím với nhau đây mình sẽ đặt trên cái đĩa này rung cho anh em xem này đấy, đấy. rất nhiều cơ sở sử dụng cái bộ rung này để uh, bịp anh em rồi đấy, anh em hãy là người mua hàng tỉnh táo để biết đâu là bộ rung đấy, đâu là phân âm phân màu đấy anh em khi sử dụng bộ rung này này đấy chỉ cần bấm rung là mới rung thôi nhá từ từ từ sóc rất nét luôn yeah. cho anh em xem kỹ đấy. sắp đôi này đây là một loại màn đặc biệt và độc quyền của bên T Casino nha anh em. Nhìn rất chuẩn luôn. Tứ tử rồi. đôi này. Sắp hai này. ba tự động rất chi là ok. Đấy, thì ờ, có vấn đề gì thắc mắc thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại 0844 17 từ quý 9 nha. Xin chào anh em.